đồng tiền có một cái giá trị và đặc biệt với đồng tiền điện tử có một sự khác biệt đó là gì đó là vòng xoay và cái gọi là vận vận tốc vòng xoay của đồng tiền nó tạo nên những cái giá trị lớn như vậy thì à, bất kỳ một cái gì mà chúng ta làm để tạo nên một cái giá trị nó đều nằm vào cái góc độ là à, cái vận tốc vòng xoay à, của cái đồng tiền như vậy thì đó là cái quyết định cái, cái giá trị của nó như vậy thì ngày hôm nay uh, Forex uh, à, Tron này họ đang ứng dụng theo À, cái vận tốc vòng xoay của đồng tiền này để tạo nên cái giá trị cho đồng tròn à, đây là một sự đặc biệt mà chúng ta rất may mắn được biết trong cái thời điểm này đó được gọi là tài chính không tập trung Đấy như vậy thì chúng ta áp dụng cái mô hình vận tốc vòng xoay này thì sẽ tạo ra một cái giá trị trong tương lai và đặc biệt với cái doanh nghiệp block à, à trên à, blockchain cộng đồng này thì nó tạo nên những cái giá trị lớn à, cho chúng ta à, và nó đem lại những lợi ích đó là à, với cái Ờ, người mà sáng lập ra cái blockchain cộng đồng này thì nó đem đến ba cái điều lợi ích cho kể cả người sáng lập và kể cả người thành à, nhà đầu tư hoặc là thành viên tham gia luôn thứ nhất đó là họ chỉ ăn trên cái phí gọi là mining thôi à, gọi là phí mining thứ hai là smart contract à, thứ ba đó là tạo nên một cái cộng đồng à, như vậy đó là một cái giá trị trong tương lai à, để chứng minh điều đó thì bắt đầu chúng ta tìm hiểu xem à, là chương trình này sẽ đem đến cho chúng ta những lợi ích nào bắt đầu chúng ta đi vào chương trình à, mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra à, khi chúng ta đến với à, chương trình Tron này thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui vì sao à, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều đồng tròn sẽ rơi vào ví của chúng ta và đó trở thành một tài sản của mình như vậy là sức mạnh của đồng à, tròn này là như thế nào đồng tròn được viết tắt trên cái dụng là TRX Tron là một hệ điều hành phi tập trung trên nền tảng blockchain À, là loại đồng tiền điện tử có nguồn gốc từ hệ thống mà được gọi là GRH. À, blockchain đó là Tron này có tốc độ nhanh hơn so với đồng tiền ETH đứng sau đồng tiền Bitcoin thứ nhì trên thế giới là 85 lần và nó hơn cái đồng tiền Bitcoin BTC đó 668 lần. Đây là một cái tốc độ nhanh hơn rất nhiều à, và cái phí giao dịch rẻ hơn 20 lần so với đồng tiền ETH và Bitcoin. À, và đồng tiền Tron này là một đồng tiền điện tử lớn được đứng trong vị trí top thứ 14 trên 100 đồng tiền theo cái vốn hóa của thị trường trên toàn cầu và đã đến được rất nhiều sàn nổi tiếng trên thế giới. Như vậy thì với cái đồng Tron này là một cái nền tảng rất là đặc biệt là một cái nền tảng rất là đặc biệt đó là trang web nền tảng 3.0 và đây là một sự rất là đặc biệt và mà và chính cái nền tảng 3.0 này nó sẽ đem được rất nhiều cái lợi ích là cho à, cái người sử dụng trong cái vấn đề à, cái ví này và nó là một trong những yếu tố rất đặc biệt là nó tự quảng cáo và tự promotion lên luôn à, như vậy thì đây là một cái đồng tiền cũng khá khá đặc biệt phải không ạ như vậy thì chúng ta thấy nhìn thấy là à, hiện nay à, rất là nhiều sân sàng tài chính trong đó có những sân sàng chẳng hạn như là, là casino hay là game hay là cá cược à, đa dạng cá cược bắt đầu họ sử dụng cái đồng tròn này vì sao thứ nhất là cái tốc độ để mà giao dịch nó nhanh hơn và nó rút ngắn được thời gian chờ đợi và nó đem đến cái sự tin tưởng và cái à, sự coi như là à, tốt đẹp cho khách hàng thứ hai nữa là cái phí cực kỳ thấp là dành cho cả doanh nghiệp và khách hàng ai cũng thích hết đúng không ạ đó là lý do tại sao mà đồng tron này bắt đầu được ứng dụng à, trên thị trường toàn thế giới thứ hai về sức mạnh không giới hạn của Forex à, Tron này đó là gì thứ nhất đó là nền tảng quốc tế à, cái nền tảng này là quốc tế gây dựng ra một cái quỹ cộng đồng ở cái thế hệ mới à, đem đến lợi ích cho cộng đồng thứ hai đó là hợp đồng thông minh trong chuỗi khối tiền điện tử động của Tron tức là nó nằm trong cái thớp của tiền điện tử thứ ba đó là phí tập trung 100% công khai một cách minh bạch và an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi giao dịch à, thứ tư đó là hệ thống ngang hàng phát triển toàn cầu và tất cả mọi người giữ một cái ví đó là một trong những là chủ một doanh nghiệp luôn thứ năm đó là không à, không có chủ không có CEO mà chúng ta không bị quản lý đây là một sự mà khát khao của nhân loại trong vấn đề tài sản thứ sáu đó là hoa hồng trả bằng tron 100% và chỉ cần sau một phút thôi là nó đã vào ví của chúng ta rồi à, với cái tốc độ giao dịch rất nhanh và thứ bảy đó là đơn giản hiệu quả cao và thu nhập không giới hạn dành cho tất cả mọi đối tượng trong xã hội kể cả người nghèo nhất cũng có cơ hội để thành công và kể cả người giàu nhất cũng lại càng giàu hơn và thứ tám đó là gì? được độc lập và được làm chủ 100% đây là một yếu tố rất là đặc biệt mà chúng ta ai cũng khát khao cũng mong muốn hết à, tiếp tục chúng ta tìm hiểu rằng là các bước tạo nên một cái nguồn thu nhập tiềm năng không giới hạn tức là chúng ta đến với à, for sector này thì chúng ta là một người chỉ cần khởi nghiệp với 200 đồng tròn với trị giá là 8 đô thôi cộng theo phí các kiểu nữa là cho thoải mái là 10 đô và chúng ta sẽ có được là từ cái bước thứ nhất đến bước thứ 15 đó tức là chúng ta bước qua 15 công đoạn để chúng ta thành công là con đường để chúng ta chinh phục cái đỉnh cao thành công này và thứ hai đó là gì đang ở mức nào thì chúng ta hưởng được ở quyền lợi mức đó ví dụ như chúng ta tham gia ở mức 200 thì khi chúng ta giới thiệu vào tất cả những cái thành viên cũng như những nhà đầu tư hợp tác thì chúng ta họ vào cái mức 200 thì chúng ta sẽ hưởng được cái mức 200 và quyền lợi này sẽ được nâng cấp theo mức mình muốn có nghĩa là chúng ta nếu có tiền chúng ta muốn nâng cấp bất kỳ lúc nào chúng ta muốn là chúng ta được quyền quyết định bởi chúng ta là chủ mà à, thứ tư đó là quyền lợi được 100% khi ở mức cao hơn so với thành viên ở bên dưới có nghĩa là nếu mình là bonser mình là người giới thiệu thì mình muốn hưởng quyền lợi của tất cả những người ở dưới bên dưới hệ thống mình thì cái mức của mình phải cao hơn họ cao hơn họ thì chúng ta sẽ hưởng hết còn nếu hoặc là bằng còn nếu mà chúng ta thua họ thì đồng nghĩa chúng ta sẽ bị mất cái quyền lợi đó à, thứ năm đó là cần liên kết sponsor với lại F1 để bảo vệ được cái quyền lợi cho nhau để cùng nhau cộng hưởng ở quyền lợi cao nhất tức là cái người F1 họ muốn nâng cấp lên cái mức nào đó thì họ phải điện thoại ngay cho người sponsor của họ họ nói à hôm nay sponsor à, mình muốn lên nâng cấp lên cái mức là à, 400 tron thì à, sponsor nâng cấp đi để mình lên à, như vậy thì sponsor sẽ nâng cấp trước cái người F1 đó thì người F1 vừa nâng cấp lên thì người sponsor đã hưởng được cái lợi liền đúng không ạ có nghĩa là chúng ta phải biết bảo vệ quyền lợi với nhau nếu mà chúng ta không biết bảo vệ quyền lợi thì chúng ta bị mất và à, nó sẽ trôi đi ra cộng đồng quốc tế à, nó rất là tiếc cho nên là chúng ta là những người làm công việc này chúng ta cũng mang tính chất đạo đức và bảo vệ quyền lợi cho nhau và ai cũng bảo vệ hết thì không ai bị mất hết và tiếp theo đó là cái thu nhập tiềm năng không giới hạn ở đây có một sự đặc biệt tức là khi chúng ta hợp tác với chương trình này thì hoàn toàn ở đây không có chủ, không có CEO, không có ai quản lý mình hết. Cho nên tiền của chúng ta là hoàn toàn không đưa về ở công ty vì nó không có công ty và nó chỉ có trên dựa trên cái nền tảng blockchain cộng đồng này thôi như vậy thì cái sự phân chia này là chúng ta hưởng 100% trong cái cộng đồng chúng ta giao dịch chúng ta hưởng 100% chứ chủ không giữ chúng ta và chủ cũng không lấy một xu một hào nào hết nhưng mà cái người chủ mà sáng lập ra cái blockchain ví này họ hưởng đó là mining phí tức là họ hưởng cái tiền phí giao dịch thôi à, như vậy thì với tất cả mọi người chúng ta tham gia vào thì chúng ta sẽ được gọi là ở đây là automatic hoàn toàn 100% tự động hóa nó sẽ chia thành hai phần khi chúng ta tham gia ở mức 200 tròn thì đồng nghĩa nó sẽ chia qua cho thành viên trực tiếp 50% là 100 tròn còn một 100 tròn nó sẽ chia qua gián tiếp và nó đi vào cho cộng đồng toàn thế giới như vậy thì rõ ràng chủ không lấy một giữ một đồng một xu nào hết đúng không ạ à? còn những cái doanh nghiệp mà khối à, tài chính không tập trung là chúng ta đưa tiền về cho công ty và ông chủ sẽ giữ tiền của chúng ta nếu ông chủ mà úp cái sàn đó đồng nghĩa tất cả cộng đồng đều mất hết đúng không mà à? chúng ta lệ thuộc rất nhiều yếu tố và có khi chúng ta cũng không rút được tiền luôn nhưng ở đây là chúng ta là chủ 100% tất cả mọi người chúng ta đều có ví trên cái chiếc điện thoại smartphone đó là chúng ta là chủ rồi cho nên là tiền đó là của chúng ta quyết định hết rất là tuyệt vời phải không ạ rồi tiếp theo là chúng ta xem thử là xây dựng cộng đồng thu nhập không giới hạn là như thế nào đây để chúng ta trở thành có một cái tài sản lớn mà chúng ta đầu tư cực kỳ nhỏ như vậy thì ở đây chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta sẽ được nhận 50% từ à, cái thành viên trực tiếp F1 à, từ hai thành viên trực tiếp F1 thành viên thứ ba thì dành cho tuyến trên chúng ta không được nhận mà quy trình của nó là đó là cái barem à, đây là cái luật chơi của chương trình này để đem đến quyền lợi cho tất cả mọi người ai cũng có quyền lợi như nhau hết không có ai hơn mà cũng chẳng có ai thua trừ khi không làm thì không không hoạt động không xây dựng hệ thống thì à, thì không có quyền lợi à, tuy nhiên chúng ta hãy lưu ý một điều với cái chương trình của à, Forecastron này tức là chúng ta phải là những người xây dựng cộng đồng tại vì sao tại vì chúng ta xây dựng cộng đồng để cộng đồng sở hữu cái đồng tron này và từ đó cái đồng tron này được cộng đồng sử dụng nhiều giao dịch nhiều thì giá trị đồng tron này nó sẽ được tăng lên bởi vì nguyên tắc của đồng tiền điện tử là có cộng đồng sử dụng nhiều thì giá trị đồng đồng tiền điện tử thì sẽ được tăng đúng không ạ à? như vậy thì đây là chúng ta đến để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng hệ thống chứ không phải là chúng ta là những người đầu tư vào để ngồi đó để chờ hưởng lợi là không phải nha chúng ta nên nhớ điều này như vậy thì khi mà chúng ta giới thiệu bất kỳ một người nào chúng ta cần nói rõ quan điểm này nếu họ là người cùng với chúng ta để xây dựng cái cộng đồng thì chúng ta cho hợp tác còn nếu như họ không cùng chúng ta để xây dựng cộng đồng thì chúng ta không cần họ để hợp tác đúng không ạ à? vì chúng ta đang muốn cho cộng đồng lớn rồi như vậy thì ngày hôm nay khi mà chúng ta tham gia vào ở ờ, với con với chương trình này gồm có 15 15 mức để chúng ta tham gia cái mức thứ nhất đầu tiên là chúng ta tham gia ở mức là 200 tròn trị giá là khoảng cả phí luôn trong tầm khoảng cỡ 8 đến 10 đô như vậy thì khi mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta phải có một người giới thiệu đó là sponsor à, bất kỳ ai tham gia vào phải có người giới thiệu mới tham gia được còn nếu không có người giới thiệu là không tham gia được như vậy thì ai cũng có cái người sponsor hết ví dụ à, bạn tham gia vào đây bạn cũng có một người sponsor ở trên và khi bắt đầu bạn phát triển bạn phát triển là một người f một thứ nhất họ cũng tham gia vào cái mức đầu tiên là 200 tròn như vậy thì bạn sẽ nhận được 100 trôn Rồi, ok và còn 100 tròn nó sẽ chạy về cái khối cộng đồng trên toàn thế giới thứ hai nữa là khi bạn giới thiệu người F1 thứ hai bạn cũng nhận được 100 tròn và còn 100 tròn nó chạy về một cái khối cộng đồng quốc tế như vậy thì khi bạn giới thiệu được cái thành viên thứ ba thì thành viên thứ ba này bạn sẽ không được nhận và cái người bonser của bạn sẽ nhận được là 100 tròn đó. còn lại 100 tròn nó sẽ chạy đi về cái ví của toàn cầu và chúng ta là no chúng ta không được nhận cái vấn đề này phải mà không nhận được của người thứ ba này tuy nhiên đến người thứ tư là chúng ta sẽ được nhận giống như người thứ nhất là chúng ta nhận được 100 tròn còn 100 tròn nó chạy về với cộng đồng à, trên toàn thế giới và chúng ta giới thiệu người thứ năm cũng là giống như người thứ hai thì chúng ta sẽ nhận tiếp tục 100 tròn còn 100 tròn nó chạy về cái quỹ cộng đồng thế giới như vậy thì cứ chúng ta giới thiệu ra ba người thì chúng ta chỉ nhận được hai người còn một người sẽ dành cho người ở trên và ở dưới của chúng ta cũng vậy cái người F1 này họ giới thiệu ra ba người thì họ nhận được hai còn chúng ta nhận được một và cứ như sẽ sâu đến n tầng luôn phải không ạ như vậy này cái số lượng này chúng ta nhận rất nhiều à, chúng ta xây dựng hệ thống càng lớn chúng ta nhận càng nhiều như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta tham gia vào mức 200 à, và chúng ta giới thiệu một người tham gia mức 200 thì chúng ta nhận được 100 tròn đó là bước một chúng ta nhận hoa hồng như vậy ở đây chúng ta giới thiệu được bốn người năm người F1 tuy nhiên trong đó có một người chúng ta không được nhận và chúng ta chỉ được nhận là bốn người bốn người chúng ta được 400 tròn đúng không ạ à? như vậy thì tổng cộng chúng ta giới thiệu được 400 tròn như vậy thì chúng ta có một điều kiện tiếp theo đó là gì chúng ta tiếp tục lấy 400 tròn từ cái tiền thưởng này chúng ta nâng cấp lên cái mức thứ hai được gọi là mức 400 tròn và chúng ta không phải bỏ tiền ra mua phải không ạ à? của nó làm ra nó như vậy thì khi chúng ta nâng cấp lên vậy thì có nghĩa là và nếu như tuyến dưới của mình họ cũng nâng cấp lên giống như thế này thì chúng ta lại được tiền thưởng trên nâng cấp như vậy thì F1 của mình tất cả những người F1 của mình họ nâng cấp từ bước 1 nâng cấp lên bước 2 cho đến bước 15 là chúng ta nhận được hết luôn 15 bước wow số tiền này nhiều lắm nha à, số tròn này rất lớn phải không ạ như vậy thì khi 5 người F1 này họ nâng cấp lên cái bước 2 đúng không ạ à? Lên cái bước 2 mức 400 giống như mình Khi họ nâng cấp lên mức 400 thì đồng nghĩa chúng ta sẽ nhận được mỗi một người là 200 tròn Đúng không ạ? À? Như vậy thì tổng cộng 4 người chúng ta nhận được 800 tròn Và với 800 tròn này chúng ta sẽ nâng cấp lên cái mức cao hơn đó là 800 tròn mà chúng ta cũng không phải bỏ tiền túi ra để mua để để nâng cấp lên và chúng ta nhận được tiền thưởng từ F1 mình nâng cấp mình nâng cấp lên luôn đủ điều kiện luôn sau đó rồi bắt đầu 5 F1 này họ cũng nâng cấp thì trong đó chúng ta nhận được 4 người và 4 người họ nâng cấp lên 800 thì mỗi một người chúng ta nhận được 400 tròn ở hoa hồng bước 3 thì tổng cộng 4 người chúng ta sẽ được là 1.600 tron và lúc này chúng ta đủ điều kiện để nâng cấp lên cái bước thứ tư đó là 1.600 tron tiếp tục F1 mình họ cũng nâng cấp lên vì F1 của họ nâng cấp lên thì bắt buộc họ phải nâng cấp lên và họ nâng cấp lên thì tiếp tục chúng ta được hưởng quyền lợi nữa đó là mỗi một người chúng ta sẽ nhận được 800 tròn và chúng ta nhận được bốn người tổng cộng chúng ta nhận được là 3.200 tròn như vậy là chúng ta lại lại tiếp tục có đủ điều kiện để nâng cấp lên một cái bước cao hơn nữa đó là bước thứ năm và tương tự như thế cứ ép một nâng cấp lên là đủ điều kiện giúp cho chúng ta nâng cấp lên bước cao hơn và từ đó từ bước 1 chúng ta nâng cấp lên bước 2 lên bước thứ 15 luôn mà chúng ta không phải bỏ tiền túi ra mua và chúng ta hưởng lợi từ F1 mình nâng cấp là chúng ta nâng cấp lên như vậy thì điều gì sẽ xảy ra à, điều gì xảy ra ở đây là cái điều là mỗi một lần chúng ta nâng cấp lên và cả một hệ thống nâng cấp lên thì cái số lượng tròn chúng ta sẽ được hưởng lợi gấp đôi lên và chúng ta hưởng trên cái người F1 và chúng ta còn hưởng ở những cái tầng sâu nữa ngoài ra chúng ta đã bước lên cái cái mức gọi là 400 là chúng ta đã hưởng được cái mức gọi là tròn chia à, chia lợi là toàn cầu và chúng ta sẽ được nhận cái tròn này ở trên toàn cầu à, nó nằm trong một quỹ đó và chúng ta sẽ hưởng lợi thêm cái phần đó nữa như vậy thì cái mức độ mà chúng ta hưởng đồng tròn này rất nhiều chứ không phải là ở mức này phải mà thứ nhất là chúng ta hưởng từ F1 của mình tham gia và nâng cấp lên thứ hai là chúng ta hưởng từ gián tiếp từ F2 họ tuyển dụng ra mình cũng được hưởng lên thứ ba là chúng ta hưởng ở cái quỹ tròn toàn cầu trên toàn thế giới khi chúng ta đủ điều kiện lên là chúng ta sẽ được nhận như vậy ở đây chúng ta hưởng tới ba quyền lợi là chứ không phải là một quyền lợi đúng không ạ và chúng ta sẽ nâng cấp lên cái mức cao nhất như vậy thì lưu ý là sponsor phải mà nâng cấp trước F1 để làm gì để không bị mất quyền lợi và F1 trước khi nâng cấp phải điện thoại cho sponsor mình hỏi à sponsor đang ở mức nào bây giờ mình muốn nâng cấp lên như vậy thì sponsor sẽ báo cho mình biết ở cái mức đó và mình sẽ nâng cấp lên đúng không ạ bây giờ thống kê lại chúng ta thống kê lại nếu như giả sử mà chúng ta là người à, xây dựng hệ thống chúng ta chỉ cần nói tới 2F1 thôi 2F1 này họ nâng cấp lên mức cao nhất đó là gì đó là cái mức lên tới là 1 triệu 200 à, 50 mấy, 50 mấy à, đồng tròn như vậy thì hai người họ nâng cấp lên mức cao nhất thì chúng ta nhận mỗi người một nửa là 1 triệu 2 50 đúng không chúng ta chỉ cần nhận 2F1 chúng ta đã có 2 triệu rưỡi đồng tròn rồi như vậy thì hai triệu rưỡi đồng tròn này chỉ cần lên giá một đô thôi chúng ta đã có 2 triệu đô và mà hai triệu rưỡi đô bây giờ chúng ta tính 2 triệu đô thôi là chúng ta đã có số là 45 tỷ rồi nhưng nếu chúng ta có 3 F1 thì sao có 4 F1 thì sao và càng nhiều F1 chừng nào thì tài sản chúng ta càng lớn wow. như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ không dừng lại ở mức 5 F1 phải sẽ nhiều hơn nữa và tại vì sao à mỗi một người chỉ bỏ ra tham gia chỉ có 10 đô thôi nó không phải là là lớn cho nên là ai cũng có thể làm được kể cả sinh viên nghèo kể cả người nghèo người ta vẫn có cơ hội để thành công ở đây như vậy thì với cái mức này thì cộng đồng sẽ không bỏ sót bất kỳ một đối tượng nào phải không ạ à? khi họ khát khao thành công thì đây là cơ hội và cũng là cơ hội cho chúng ta xây dựng hệ thống để chúng ta trở thành à, người giàu có và ngoài ra như vậy thì đồng tròn này có một sự đặc biệt là chuẩn bị ra một cái thẻ được thiết kế đặc biệt từ kim loại thật tức là bằng kim loại thật và mà có thể là vàng và sử dụng linh hoạt giữa Bitcoin, Ethereum, USDT, đồng tron và cả đô la Mỹ luôn. Wow, rất là tuyệt vời phải không ạ? Và thứ ba là thanh khoản khắp thế giới với tại trên 200 quốc gia và tự động nạp tiền điện tử không cần chờ đợi và hạn mức lên tới 20.000 đô la và giao dịch an toàn và bảo mật tuyệt đối. Và chúng ta sẽ được tận hưởng chương trình ưu tiên độc quyền này. Và và chương trình này à, với à, với chương trình này cái thẻ này sẽ làm được từ cái vàng thật đó là vàng 24k và đăng ký trước ngay từ bây giờ với cái giá là 150 đô và sẽ phát hành vào cuối tháng 8 à, của à, chương trình à, năm à, năm tới đây năm 2021 như vậy thì đây là một cái dự án tài chính lâu dài và chúng ta có thể làm từ 5 đến 10 năm và nhiều hơn nữa vì sao tại vì đối với chương trình này sẽ không bao giờ bị rủi ro thứ nhất là công ty không không giữ tiền nhà đầu tư thành viên thứ hai công ty không bỏ tiền túi là một xu một hào nào để trả lãi hay là trả tiền thưởng gì cho thành viên và nhà đầu tư hết đúng không ạ à? và công ty chỉ hưởng lợi trên giao dịch phí mà thôi còn tất cả tiền là do chúng ta là những thành viên nhà đầu tư giao dịch với nhau như vậy thì không có bất kỳ một rủi ro nào làm cho doanh nghiệp này bị phá sản hết và đồng nghĩa doanh nghiệp không phá sản thì cộng đồng sẽ tồn tại cùng với doanh nghiệp đúng không ạ cho nên chương trình này và đặc biệt thứ hai đó là gì đó là xu hướng tiền điện tử trong tương lai như vậy thì tiền điện tử trong tương lai có thể kéo dài đến hàng trăm năm vài trăm năm lận như vậy thì doanh nghiệp sẽ tồn tại đây là một sự nghiệp cũng rất là lâu dài nhưng mà chúng ta khởi nghiệp chỉ trong vòng khoảng 10 đô thôi là chúng ta đã thành công Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn nhanh hơn nữa mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên tham gia ở mức tầm khoảng 1 triệu 2 chúng ta tham gia vô mức 1 200 và chúng ta mua à, tiếp tục mua 400 đồng coin chúng ta nâng cấp lên gói mức 2 luôn và chúng ta mua luôn 800 đồng tròn để chúng ta nâng cấp lên mức 3 để chúng ta hưởng lợi toàn cầu được chia à, được nhận cái đồng tròn trên toàn cầu à, phải không ạ à? thì đó là nếu mà chúng ta muốn còn nếu chúng ta không muốn thì chúng ta cứ tham gia ở mức là 10 10 đô còn nếu chúng ta muốn thì chúng ta tham gia ở mức là 50 đô phải không ạ chỉ có 50 đô thôi thì chúng ta đã hưởng lợi rất nhiều rồi đó thì bây giờ đây là cái cơ hội đồng tròn để tăng giá và chúng ta hãy chia sẻ cho cộng đồng để giúp cho à, chúng chính chúng ta trở thành là người thịnh vượng và vì xu hướng định tiền điện tử đó là điều chắc chắn trong tương lai bây giờ bắt đầu chúng ta lên sàn coin market cap để chúng ta xem đồng tiền tròn này nó đang hiện thời ở mức à, ở mức là giá bao nhiêu và đang nằm ở vị trí thứ mấy trên cái sàn, tất cả những cái sàn giao dịch mua bán đồng tiền điện tử trên toàn cầu phải không ạ à, và bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chương trình này về đồng cho này đây là à, chúng ta có thể vào lên Google chúng ta gõ chữ là coin market cap mà chúng ta cho dịch qua tiếng Việt à, đây là một trong top 100 đồng tiền à, được ở trên sàn giao dịch toàn cầu và với đây là cái chợ à, đang giao dịch mua bán thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên là đồng tiền Bitcoin đồng tiền Bitcoin à, vào năm 2010 thì với cái giá là một đô chúng ta mua được một ngàn hơn một ngàn đồng nhưng ngày hôm nay cái giá hiện thời đây là 10.340,18 đô tính là tiền Việt Nam mình nó tầm khoảng cỡ là trên 220 à, triệu đúng không ạ à? 240 triệu lần còn đồng tiền là Ethereum hiện nay với giá là 370 đô rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số đồng tiền nữa à, trong đó có đồng tron đây đây đồng tron của chúng ta đang ở vị trí thứ 14 giá hiện nay là 0,033345 đô như vậy thì chúng ta đang tham gia ở cái mức này đồng tron đang là cái giá cực kỳ thấp và đó lý do tại sao mà chúng ta chỉ tham gia ở mức thấp nhất so với tiền đô cũng như tiền Việt Nam và tương lai để đồng tròn này lên giá một đô là chuyện rất bình thường vì sao vì cả thế giới hiện nay đang tập trung để sử dụng đồng tròn thứ nhất là do giao dịch tốc độ nhanh thứ hai là phí rất rẻ đó là lý do và bắt đầu những sân tài chính bắt đầu tập trung vào cái đồng tròn này cho nên nó sẽ được tăng giá rất nhanh phải không ạ tuy nhiên chúng ta thấy ở đây có một số đồng thì à, chúng ta không hề biết à, không biết tên tuổi của nó phải không ạ nhưng mà với cái đồng à, EOS này đã lên là 2 đô 8 rồi Wow, nếu đồng trên của chúng ta mà lên mức 2 đô 8 này thì quá nhiều người trở thành tỷ phú, triệu phú đô la phải không ạ? À, với cái à, à với cái với cái đồng à, Litecoin này cũng đã là 48 đô rồi phải không ạ? Với cái đồng là Binance Coin này là 24 đô, với cái đồng là Polkadot này cũng là 4,57 đô rồi, rất là cao phải không ạ? Với cái đồng tiền chuỗi liên kết này tới 12 đô lận, phải không ạ? Rồi, à, tether này là một đô đó như vậy là chúng ta nhìn trên cái sàn giao dịch này với cái đồng tròn này đang vị trí thứ 14 phải không ạ và để lên với cái tốc độ là một đô thì rất là bình thường trong thời gian sắp tới đây à, có khả năng là trong năm 2021 à, từ nay đến cuối năm 2020 thì chỉ còn có vài tháng nữa thôi đến năm 2021 chúng ta cho tròn một năm luôn đây là chưa được hai năm mà chưa được 2 năm chỉ cần đồng tròn này chúng ta chỉ cần nó lên một đô thôi là chúng ta trở thành là triệu phú đô la hết rồi phải không ạ vâng đó thì à, vừa qua à, thì à, cũng đã giới thiệu đến với tất cả các thành viên của chúng ta về à, chương trình à, của à, Forex à, Tron đây là một cơ hội rất là tuyệt vời hy vọng là tất mọi người hãy biết tận dụng thời điểm này cơ hội này trong giai đoạn này để cùng nhau chia sẻ với cộng đồng để chúng ta trở nên những người thịnh vượng và thành công trong tương lai một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều xin chào chào và hẹn gặp lại à, hẹn vào video clip thứ hai à, chúng tôi sẽ có những hướng dẫn cụ thể và chi tiết để cho mọi cùng à, nhau thực hiện cái bước thành công của chúng ta một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều